Xin chào anh em thì gần đây có rất nhiều anh em gọi điện cho tôi nhờ tôi tư vấn về cái đĩa khiển mới nhất của năm 2020 thì như em biết rồi với cái đĩa khiển của thế hệ trước ấy thì nó rất là dày nặng và thô Đấy, anh em rất khó là luồn vào sân chơi thì để đáp ứng được cái nhu cầu đó thì với cái đĩa khiển của năm 2020 này thì nó sẽ được cải tiến hơn rất là nhiều nó sẽ mỏng hơn không khác gì đĩa chợ anh em nhé Đấy, nó sẽ bao cho anh em xoay đèn và thử lâm châm thì đi kèm với cái đĩa khiển này nó bao gồm một bộ hột tài xỉu và một cái điều khiển từ xa thì cái điều khiển này đã được tôi chế ở cái điện thoại theo cái nhu cầu của một vị khách anh em có thể chế vào bất cứ điện thoại nào theo cái nhu cầu của anh em đấy thì cái điều khiển từ xa này nó có thể khoảng cách là 15 mét quay đầu em nhé thì à, cái bộ hột này đấy thì rất là trong em nhé không khác gì hột chợ anh em ạ đây tôi sẽ xoay đèn cho anh em đây đây em rõ rất là trong nhé Đấy, và thử luôn nước muối cho anh em đây hoàn toàn bình thường đấy thử nước muối thì nó sẽ nổi em nhé đây hột rất là trong đây thì à, với cái đĩa khiển này đấy đây, thì sẽ bao cho em là xoay đèn này em nhìn rõ không đấy, đèn xoay xuyên hoàn toàn là bình thường không hề phát hiện ra bất cứ tăng tích gì em nhé đấy đây tôi sẽ xoay nắp luôn nắp này cũng là hoàn toàn bình thường nắp xoay xuyên nhé thì với cái bộ đồ này ấy, thì anh em chỉ cần luôn cho tôi cái đĩa khiển này vào và bộ hột vào thôi còn nắp gì cũng được em nhé nam châm không phải hít tay em nhé Đấy. À, thử luôn châm nắp anh em nắp là hoàn toàn bình thường nhé nắp chợ anh em nhé thì à, với cái bộ đồ này ấy, nó rất là phù hợp cho anh em nào mà tổ chức được sân chơi hay là anh em có điều kiện luồn được đồ vào anh em nhé anh em sẽ có nắp theo cái ý của mình và điều khiển được quân hột thay đổi được kết quả theo cái ý của anh em anh em nhé với bộ đồ này khẳng định em nó là chuẩn xác 100% anh em nào quan tâm tới cái đĩa khiển của năm 2020 này thì em có thể liên hệ với tôi hoặc anh em đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng em thấy được cái đấy cách sử dụng rất là đơn giản thôi em chỉ cần là luồn cho tôi một cái bộ hột này và cái đĩa khiển này vào và cái điều khiển này đứng ở phạm vi 15 mét quay đầu đấy, là em có thể là điều khiển hoặc thay đổi kết quả theo ý anh em thì bây giờ nó đang là xíu đây tôi sẽ lắc và ấn nó chuyển qua tải cho em em nhé đấy, chắc chắn là tải em khẳng định với em là tải tải này bây giờ đang tải tôi sẽ lắc và giữ tải cho anh em nhé chắc chắn là tài các bạn tài này 15 nút này bây giờ đang là tài tôi sẽ lắp và chuyển nó qua xỉu cho anh em nhé khẳng định với anh em chắc chắn 100 nó là xỉu xỉu này 5 nút rất ok bây giờ tôi tiếp tục giữ xỉu cho anh em nhé đấy thì với cái bộ đồ này đấy thì anh em ai cũng thể chơi được đấy, dễ dàng điều khiển quân hộp theo ý của mình anh em nhé đấy, khẳng định anh em trong đây là xỉu em nhé xỉu này năm nút này đấy thì à, bây giờ nó đang xỉu đây thì bây giờ anh em mà muốn thay đổi cái kết quả của nó bây giờ đang xỉu muốn chuyển sang tài đấy. anh em chỉ cần là ấn nút tài cho tôi là nó sang tài đấy. khẳng định em chắc chắn là tài em nhé 100% nó là tài đấy tài này 11 nút rất là ok nhé đấy cách chơi rất là giản thôi đấy bây giờ ví dụ người ta đang đánh nhà tài rất là lớn thì anh em trong ấy không biết nó là cái gì đấy anh em muốn thay đổi nó ờ à, là xỉu thì anh em chỉ cần là ấn nút xỉu tôi khẳng định em chắc chắn là xỉu trăm trăm là xỉu anh em nhé này xỉu này 10 nút rất là ok rất là hiệu quả đấy đấy thì với cái bộ đồ này đấy thì nó rất là hiệu quả đấy được cải tiến hơn rất là nhiều em nhé đây em nhìn rõ đĩa đây đĩa rất là mỏng và đẹp nhé không khác gì đĩa chợ em nhé nó có đầy đủ mẫu mã cho anh em đây em có thể là lựa chọn để phù hợp với sân chơi của anh em đây em nhìn rõ rất là mỏng nhé đấy